ta bắt đầu đi vào ví dụ đầu tiên, ví dụ số 1. Phát biểu nào dưới đây là sai khi nói về điện từ trường. Nhớ là sai nhé. đáp án a khi từ trường biến thiên theo thời gian, nó sinh ra một điện trường xoáy. Đáp án B, điện trường xoáy là điện trường mà đường sức là những đường cong có điểm đầu và điểm cuối. C, khi điện trường biến thiên theo thời gian, nó sinh ra một từ trường. Và D, từ trường có các đường sức từ bao quanh các đường sức của điện trường biến thiên. Được chưa? À, chúng ta có bốn đáp án A, B, C, D như trên ví dụ một này. Như vậy thì trong bài thi Trung học Phổ thông Quốc gia, các em nhớ thật kỹ cho thầy đó là gì? Bài tập dễ cũng không phải 25 điểm, khó cũng không phải 25 điểm. Dùng máy tính bấm cũng không phải 25 điểm, mà tích lý thuyết cũng không phải 25 điểm. Vậy thì để làm tốt điểm, để đạt được điểm 8, 8,5 cộng thì việc đầu tiên các bạn phải làm được đó là những câu lý thuyết kiểu như thế này. Các bạn mà trả lời sai câu lý thuyết thì dù thì dù các bạn có đầu tư hàng trăm, hàng nghìn giờ để giải quyết bài tập khó chả giải quyết vấn đề gì cả, bằng nhau hết. Được chưa? Vậy thì ta sẽ xem cái đáp án nào sai ở đây nhé. Đáp án A, khi từ trường biến thiên theo thời gian, nó sinh ra một điện trường xoáy. Đúng luôn. Đúng chưa? Thầy đã nói rồi, điện trường và từ trường là cùng tồn tại cùng tồn tại trong một trường đó là điện từ trường và anh này biến thiên theo thời gian thì sinh ra anh anh kia đúng chưa từ trường biến thiên sinh ra điện trường xoáy ok chưa câu b điện trường xoáy là điện trường mà đường sức là những đường cong có điểm đầu và điểm cuối à, cái này trong hình vẽ bài giảng lý thuyết nói rồi à điện trường xoáy thì phải là những đường cong khép khép kín khép kín thì làm gì có điểm đầu và điểm cuối như vậy đáp án b ở đây là là sai nhá như vậy ví dụ 1 B sai B sai Được chưa? Chắc chắn B sai luôn Điểm đầu điểm cuối Đã là đường cong khép kín thì không bao giờ có điểm đầu điểm cuối Đương nhiên CD sẽ là đáp án đúng Ta cùng phân tích CD Khi điện trường biến thiên theo thời gian thì nó sinh ra một từ trường Đúng luôn đúng chưa? Và đường sức của từ trường thì bao giờ cũng là khép khép kín Thế là nói rất rõ lý thuyết rồi Đáp án D Từ trường có các đường sức từ bao quanh các đường sức của điện trường biến thiên Ok đúng luôn Được chưa như vậy ví dụ 1 đã đã xong. Bạn nào mà trả lời sai ví dụ 1 này thì phải xem lại video về lý thuyết của thầy ngay lập tức nhé.